Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục vào danh sách kẻ thù tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới lại một lần nữa đưa Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào danh sách những kẻ thù của tự do báo chí, trong đó gồm có hàng chục nguyên thủ quốc gia mà tổ chức này cho là đã đàn áp thô bạo nền báo chí tự do trên toàn thế giới. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới – có trụ sở ở thủ đô Paris của Pháp mới công bố một danh sách được gọi là những kẻ săn mồi tự do báo chí, gồm 37 lãnh đạo của các chính phủ bị tổ chức này đánh giá là đã áp dụng các phương thức khác nhau trong việc kiểm duyệt và đàn áp tự do báo chí, với các con mồi là những nhà báo và truyền thông. Tổng bí thư Trọng nằm trong số 20 quyền thủ quốc gia được đưa vào danh sách của tổ chức phóng viên không biên giới thêm một lần nữa. Trong đó còn gồm có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong số 17 nguyên thủ quốc gia lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này, có Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed Ben Salman, người bị Mỹ cáo buộc phê chuẩn vụ giết nhà báo Yaman Khashoggi năm 2018 và trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam, người mà tổ chức phóng viên không biên giới cho là con rối của chủ tịch tập trong việc thực hiện các chính sách chống lại tự do báo chí trong đó có việc đóng cửa tờ báo độc lập của Hồng Kông Apple Daily Home 24 tháng 6 và bỏ tù người sáng lập và tỷ phú Jimmy Lai, từng giành giải tự do báo chí đặc biệt của tổ chức phóng viên không biên giới năm 2020. Ông Trọng, người gần đây, được bầu chọn giữ chức Tổng Bí Thư, nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp chưa có tiền lệ tại Việt Nam, cũng có tên trong danh sách lần trước của tổ chức phóng viên không biên giới, đưa ra cách đây 5 năm, trong đó có 35 nhân vật gồm các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức tội phạm chuyên kiểm duyệt, tra tấn, bỏ tù hoặc giết hại những người làm báo. Nhận định về người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam khi công bố danh sách này hôm mùng 5 tháng 7, tổ chức phóng viên không biên giới nói rằng ông Trọng đã thiết lập một hệ thống đàn áp không ngừng để đối phó với một xã hội dân sự đang ngày càng tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, đặc biệt là trên Internet – một cách mạnh mẽ. Tổ chức thường lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam còn cho rằng ông trọng người. Theo quân đội nhân dân cho biết, từng có 29 năm làm báo chuyên nghiệp trước khi trở thành lãnh đạo, đảng Cộng sản dùng đến các điều khoản trong bộ luật hình sự, được coi là sự trừng phạt những người dám lạm dụng quyền tự do dân chủ để truy tố các blogger và các nhà báo độc lập. Việt Nam, dù có những cải cách lớn về kinh tế, vẫn bị cộng đồng quốc tế thường xuyên lên án về việc không dung thứ cho những tiếng nói bất đồng chỉ trích đảng Cộng sản. Luật an ninh mạng và lực lượng 47 được xem là những công cụ giúp nhà cầm quyền ở Việt Nam siết chặt việc kiểm duyệt trên mạng. Theo tổ chức phóng viên không biên giới, các mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công của lực lượng 47 theo lệnh của ông Trọng là những blogger và những người bất đồng chính kiến trên mạng. Những người này đã đăng tải các bài viết trực tuyến rộng rãi từ đầu những năm 2010 và bị bắt giữ hàng loạt với các bản án tù dài hạn kể từ từ năm 2016 khi ông trọng chúng cử nhiệm kỳ thứ hai làm tổng bí thư đảng. Hơn 30 người trong số họ hiện đang bị giam trong tù trong những điều kiện kinh khủng, theo thống kê của tổ chức phóng viên không biên giới. Các nhà báo độc lập cũng bị bắt giữ nhiều trong những năm gần đây. Phạm Đoan Trang, người được trao giải báo chí tự do của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới năm 2019, nằm trong số những nhà báo bị bắt giữ vào năm ngoái. Trong nửa đầu năm nay, chính quyền Việt Nam cũng bắt giam và đưa ra xét xử nhiều nhà báo độc lập, trong đó có nhóm báo sạch và các thành viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam. Việt Nam chưa lên tiếng trước việc ông Trọng một lần nữa bị đưa vào danh sách kẻ thù của tự do báo chí, của tổ chức phóng viên không biên giới, nhưng Bộ Ngoại giao ở Hà Nội vào tháng trước khẳng định rằng tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam vẫn được thể hiện đa dạng về loại hình và nội dung của báo chí Việt Nam. Việt Nam bị xếp hạng thứ 175 trên 180 về chỉ số tự do báo chí do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố hồi cuối tháng 4. Tổ chức này hồi tháng 12 năm ngoái cũng xếp Việt Nam trong số 5 quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất. Trong số các nguyên thủ quốc gia của châu Á bị đưa vào danh sách đen của tổ chức phóng viên không biên giới lần này còn gồm có Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Philippines Duterte, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Thái Lan Gia Úc Trang Ocha và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Tổ chức phóng viên không biên giới lần đầu tiên đưa ra danh sách này vào năm 2001 và 7 trong số 37 nguyên thủ quốc gia trong danh sách năm nay luôn, có tên trong tất cả những lần tổ chức phóng viên không biên giới công bố. Tổ chức này cho biết bốn trong số những lãnh đạo được gọi là kẻ săn mồi đối với tự do báo chí trong suốt 20 năm qua, gồm có Tổng thống Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Syria Passaen và lãnh tụ tối cao Al-Sajjan Ali Khamenei. Theo Tổng thư ký Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Christoph Deloy, danh sách 37 nguyên thủ quốc gia được xem là những kẻ thù của tự do báo chí có thể chưa đầy đủ. Ông kêu gọi rằng những kẻ săn mồi này phải trả giá cao nhất có thể cho việc đàn áp của họ, để những cách làm của họ không trở thành bình thường mới. Phóng viên không biên giới kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Lê Văn Dũng. Tổ chức Phóng viên không biên giới vào ngày 6 tháng 7 ra thông cáo báo chí kêu gọi Việt Nam Trả tự do ngay lập tức cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng vừa bị cơ quan chức năng Hà Nội bắt tuần rồi, sau một tháng phải đi trốn. Thông cáo báo chí của tổ chức phóng viên không biên giới nhắc lại việc ông Lê Văn Dũng, một người thường được biết đến với tên Dũng Vova, bị bắt tại thủ đô Hà Nội vào ngày 30 tháng 6 và vợ của ông xác nhận tin này vào ngày mùng 1 tháng 7. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, Công an Hà Nội đến tại nhà của ông Lê Văn Dũng để bắt ông ta nhưng lúc đó ông không có mặt ở nhà. Ông Dũng bị cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán những tài liệu chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu bị kết tội, ông phải đối diện với mức án cao nhất lên đến 20 năm tù giam. Người phụ trách văn phòng châu Á, Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, ông Danger Pestot đưa ra kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Lê Văn Dũng trong thông cáo báo chí và nêu rõ đây là một trường hợp mới trong danh sách dài những phóng viên Việt Nam bị cầm tù chỉ vì cố gắng cung cấp cho đồng bào của họ những thông tin đáng tin cậy. Cũng theo lời của ông Daniel Pastert, thì biện pháp bắt giữ ông Lê Văn Dũng cho thấy cơ quan chức năng Việt Nam hoàn toàn xem thường pháp luật khi vi phạm trắng trợn Điều 25 ngày trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ông Lê Văn Dũng là người sáng lập và tham gia trình bày trên kênh truyền hình Chấn Hưng Nước Việt TV. Đây là kênh truyền hình phát qua Facebook, YouTube và những mạng xã hội khác. Kênh truyền đi những phỏng vấn người dân và đưa ra nhiều bình luận về các vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam như tham nhũng, thu hồi đất phi pháp. Tổ chức phóng viên không biên giới cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và là người đứng đầu Bộ Chính trị từ năm 2011 đến nay, chính là người cổ suý một đường lối ngày càng cứng rắn hơn cho chính phủ Hà Nội trong suốt 5 năm qua. Do đó, ông Nguyễn Phú Trọng bị liệt trong bảng những sát thủ tự do báo chí mà tổ chức phóng viên không biên giới đưa ra hôm mùng 5 tháng 7. Theo chỉ số tự do báo chí quốc tế năm 2020 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam đứng thứ 175 trên 180 quốc gia được xếp hạng. Nhà hoạt động Đỗ Nam chuẩn bị bắt theo Điều 117. Sáng ngày 6 tháng 7, nhà hoạt động Đỗ Nam Trung bị bắt tại Hà Nội khi đang trên đường đi làm. Ông bị công an tỉnh Nam Định di lý về tỉnh nhà ngay sau khi bị bắt giữ. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, người chung sống cùng ông Đỗ Nam Trung cho đầy giờ FA biết qua điện thoại về sự việc. Sáng nay, khi tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng chó sủa, nên tôi chạy xuống tầng 1 và thấy khoảng hơn 20 người an ninh, cả sắc phục lẫn thường phục đang ở dưới. Họ đi lên và bảo tôi đi xuống làm việc. Theo bà Ánh Tuyết, sau khi bắt giữ ông Trung thì công an đã lấy chìa khóa và tự tiện mở cửa vào nhà chứ không được sự đồng ý của bà. Phía an ninh sau đó đã tiến hành khám xét nơi ở. Họ vào khám xét hết toàn bộ ba tầng nhà tôi, cả phòng của con tôi, và lấy đi một vài giấy tờ của anh Trung. Bà Tuyết cho biết thêm, phía cơ quan an ninh không giải thích vì sao ông Đỗ Nam Trung bị bắt, mà chỉ thông báo cho bà Tuyết rằng ông Trung bị bắt theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015. Tôi cũng hỏi là cho tôi xem lệnh khám nhà và các giấy tờ liên quan đến việc bắt giữ anh Trung, và họ đưa cho tôi xem, trong đó có giấy ghi rằng anh Trung bị bắt theo Điều 117. Cũng theo bà Tuyết, thì cách đây hai ngày công an đã cho người theo dõi sự di chuyển của ông Trung. Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người nào bị kết tội thì có thể phải chịu án tù từ 5 năm cho đến 20 năm. Các tổ chức nhân quyền trên thế giới chỉ trích điều 117 là công cụ để nhà nước bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Từ đầu năm 2021, đã có ít nhất 7 người bị bắt theo điều luật này, theo ghi nhận của đài giờ FA. Ông Đỗ Nam Trung sinh năm 1981, quê ở Nam Định, là một nhà hoạt động xã hội. Ông tham gia các phong trào xã hội như đánh BOT bị cho là bẩn vì đặt không đúng vị trí hoặc thu phí quá hạn,